Xin chào bạn đã nội mình nào là chơi Kira mình sẽ quay video ha. Mình muốn nói bạn mình mới thành lập kênh YouTube khoảng từ năm trước gần đây thôi. Giờ cái kênh mình, ờ, mình chẳng phát triển nhiều cả, mình có bốn mấy người đăng ký. Nên ờ, mình mong các bạn sẽ ủng hộ mình ờ, đăng ký kênh mình, like, subscribe kênh mình nha. Và giờ và cái video của mình nó sẽ về chơi Blocks, chơi cái tựa game nha các bạn, về Roblox, Blocks Root, Minecraft hay gì đó. Ừ. Nhưng mà chủ yếu là vẫn là Roblox nha và mình cũng có thể sẽ quay luôn vlog nữa thì mấy bạn đã ủng hộ nhưng mà mình mong bạn ủng hộ mình ok mong bye bye